Xin chào các bạn Tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ đến với tư thế nằm thư giãn gọi là Avasana Với tư thế này chúng ta nên tập uh, chúng ta có thể tắt bớt ánh sáng để chúng ta vào cảm giác thư giãn được thoải mái nhất Rồi chúng ta bắt đầu luôn nhé Hôm trước chúng ta đang này, vừa mới lăn lưng Rồi chúng ta đang lăn lưng này Ờ, lăn lưng dọc, từ từ thả lỏng cơ thể Ờ, thả tay hạ chân buông người làm phục rồi hãy mở hai chân thoải mái hai tay cũng mở thoải mái trời mùa đông thì chúng ta có thể để tay vào trong thảm cho đỡ bị lạnh nhớ là ngửa lòng bàn tay lên để hấp thụ dương khí ngửa lòng nhé không được úp lòng úp lòng bàn tay xuống mà phải ngửa lên nhé rồi chúng ta có thể đắp một tấm à, chân nhẹ hoặc là một cái khăn trải à, nhẹ trên người cho nó đỡ lạnh cũng được rồi thả lỏng cơ thể thả lỏng tâm trí hãy để cơ thể ta gắn chặt xuống một sàn để lực hút của trái đất kéo chặt thân xác ta xuống trả thân xác về cho đất mẹ từ từ rút bỏ thân xác như cởi bỏ một chiếc áo khoác hãy để đất mẹ tiếp nhận nuôi dưỡng và nâng đỡ ta lên để tâm trí đưa chúng ta trở về nơi chúng ta mong muốn một nơi có đong đầy kỷ niệm chan chứa tình thương chan hòa hạnh phúc hãy hít vào những luồng không khí trong lành và tận hưởng sự tự do bày bọc thả lỏng thả lỏng thả lỏng